Năm 2021, sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 như một chất xúc tác mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng và sâu sắc, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên toàn cầu. Xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi con người phải ngày một thao tác nhanh chóng và chính xác hơn. Đây chính là động lực thúc đẩy sự ra đời của công nghệ một chạm nhằm tối ưu hóa các tương tác trên nền tảng số. Bứt phá ngay từ những ngày đầu, công ty cổ phần đầu tư KS Finance được thành lập để chinh phục thị trường toàn cầu bằng trí tuệ, sức mạnh và công nghệ hiện đại, đặt mục tiêu để cao trải nghiệm của người dùng. KS Finance đã thay đổi cách tiếp cận truyền thống, phát triển một nền tảng trực tuyến tiện lợi, tối ưu hóa nhu cầu và gia tăng lợi ích của khách hàng. KS Finance đột phá để bứt phá. Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Ý chí tạo nên sự phi thường Ý chí đã thôi thúc những người Việt đầy quyết tâm kiến tạo hệ sinh thái tài chính số vào tháng 2 năm 2021. Sau số tháng phát triển cơ cấu tổ chức cùng sự điều chỉnh theo định hướng kinh doanh về các sản phẩm đầu tư, ngày 27 tháng 8 năm 2021, tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư KS Finance chính thức ra đời. Từ nền bóng vững chắc, chỉ trong tháng 3 năm 2021, lần lượt các đơn vị kinh doanh chủ lực của KS Finance được hình thành là Trung tâm Kinh doanh miền Bắc 1 và Trung tâm Kinh doanh miền Nam 1, tiếp nối sứ mệnh lần lượt các trung tâm kinh doanh miền Bắc 2, 3 và 4, Sở Giao dịch Hà Nội, tiền thân là khu vực Phạm Hùng, Trung tâm Kinh doanh tỉnh, Trung tâm Kinh doanh KS Home được hình thành. Cùng với đó, miền Nam cũng ra mắt Trung tâm Kinh doanh miền Nam 2 và 3, tạo nên sức mạnh tổng thể, phủ sóng KS Finance khắp toàn quốc. Năm 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng của KS Finance với sự kiện khai trương văn phòng giao dịch thứ ba tại thành phố Hồ Chí Minh, từng bước mở rộng mạng lưới hệ thống giao dịch tại trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước cho thấy sự đầu tư bài bản và tầm quan trọng với thị trường đặc biệt này. Biến điều không thể thành có thể. Chúng tôi xây dựng sự thành công dựa trên ba giá trị cốt lõi: tiên phong, uy tín, hiệu quả, hướng tới vị thế số 1 trong phát triển ứng dụng công nghệ, nâng cao chữ tín, tận tâm, thấu hiểu, đáp ứng vượt kỳ vọng, mang lại những giá trị gia tăng cho khách hàng một cách chắc chắn bền vững. Với nền tảng đó, KS Finance phát triển các lĩnh vực hoạt động một cách thần tốc, tạo ra các sản phẩm dịch vụ đầu tư như thiết lập và vận hành hệ sinh thái đầu tư số hoàn hảo, tạo cơ hội và đáp ứng đầy đủ nhu cầu đầu tư của khách hàng, bao gồm các dịch vụ đầu tư về bất động sản, công nghệ, thương mại được tích hợp chỉ trên một nền tảng duy nhất nhằm tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng cá nhân và tổ chức doanh nghiệp. Kiến tạo hệ thống trung tâm hợp tác đầu tư 4.0, quy tụ các định chế tầm cỡ quốc tế, khơi thông dòng ngoại tệ, khởi nguồn của những vận hội giao thương quốc tế, kiến tạo một môi trường phồn thịnh bậc nhất như các kinh đô tài chính lừng danh thế giới. Tư vấn chiến lược, cung cấp giải pháp, mô hình đầu tư công nghệ số, cung cấp các dịch vụ tư vấn giúp nhà đầu tư và công ty đánh giá, kết nối cùng phát triển, hợp tác đầu tư quốc tế, tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp trong và ngoài nước, thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài với các hình thức hợp tác đa dạng trong các ngành mũi nhọn như công nghệ thông tin, bất động sản. Đặc biệt quan trọng, tất cả đều được phát triển với nền tảng công nghệ số để kết nối và tạo ra hiệu quả vượt trội trong kỷ nguyên mới. Thành công đến với KS Finance thì thực sự là phải đến từ đầu tiên là phải là sự đồng lòng của toàn bộ lực lượng uh, cán bộ nhân viên của KS Finance và cái nữa là cái đường hướng uh, chỉ đạo sát sao từ chủ tịch hội đồng quản trị cho đến uh, toàn thể ban lãnh đạo của KS Finance cái đường đi của KS Finance cũng như hệ sinh thái của Sunshine thì uh, yếu tố công nghệ là yếu tố số 1 và là tiên phong trên thị trường uh, cũng như là đưa vào để phục vụ cho tập khách hàng VIP của KS Finance để mà có được thành công thì chúng ta phải ghi nhận sự nỗ lực của từ ban lãnh đạo cho đến toàn thể cán bộ nhân viên ờ, có sự đồng lòng, đoàn kết và quyết tâm đưa KS sẽ trở thành vị trí tài chính số 1 của thị trường và sẽ là một nơi tổ chức uy tín nhất. Bứt phá để vươn xa với sự quyết tâm đồng lòng của tập thể cán bộ lãnh đạo và nhân viên, liên tiếp các kỷ lục ấn tượng đã được tạo lập. Ngày 30 tháng 9 năm 2021, lần đầu tiên toàn hệ thống KS Finance chạm mốc doanh số 100 tỷ một ngày. Tháng 11 năm 2021, hệ thống kinh doanh KS Finance đạt mốc 2.000 tỷ bằng trí tuệ và sức mạnh công nghệ, không ngừng mở rộng, phát triển hệ thống mạnh mẽ trên cả nước. KS Finance đã sớm bứt phá trong năm 2022. Ngày 28 tháng 1 năm 2022, hệ thống kinh doanh KS Finance lập kỷ lục doanh số lũy kế hơn 4.100 tỷ đồng và kỷ lục doanh số là 315 tỷ đồng trên một ngày. Ngày 29 tháng 1 năm 2022, Sở Giao dịch Hà Nội, tiền thân là khu vực phạm vùng thuộc Trung tâm Kinh doanh miền Bắc 1, đạt kỷ lục doanh số lũy kế tháng là 505 tỷ đồng, cao nhất lịch sử và là khu vực đầu tiên tham gia câu lạc bộ 500 tỷ doanh số lũy kế tháng. Tháng 3 năm 2022, lần đầu tiên tại KS Finance, chỉ vòn vẹn 10 ngày, chương trình đã thành công đem về hơn 340 tỷ đồng doanh số, tổng kết 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng doanh số bình quân hàng tháng đạt 150%, tổng doanh số tăng 4 lần so với năm 2021, quy mô tài sản quản lý tăng trưởng bình quân hàng tháng đạt 125%, quy mô tăng 2 lần so với năm 2021, số lượng khách hàng tăng trưởng gần 150%. Để làm được điều này, ngay từ ngày đầu, KS Finance đã xây dựng một chiến lược quy mô và bài bản cho các nền tảng công nghệ, hướng tới làm chủ công nghệ lõi, chú trọng nâng cao tính cá nhân hóa trong trải nghiệm của người dùng với sự đóng góp tích cực vào đường đua chuyển đổi số KS Finance App đã được vinh danh tại giải thưởng công nhận đặc biệt cho giải pháp tài chính thông minh Việt Nam 2021. Nổi bật và đang được giới chuyên gia công nghệ tài chính đánh giá tích cực là KS Finance App đóng vai trò như một trợ lý về tài chính hoàn hảo, cho phép khách hàng trải nghiệm tất cả các dịch vụ khác nhau như đầu tư, mua bán bất động sản, đầu tư trái phiếu, đầu tư vàng, chứng khoán. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Những thành tựu mà KS Finance đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của đội ngũ nhân sự chất lượng cao, những chiến binh kiêu hùng trên thị trường tài chính đã góp phần gia tăng thị phần của KS Finance. Chính đội ngũ nhân sự tuyệt vời này đã, đang và sẽ tiếp tục ghi dấu ấn và lan tỏa thương hiệu KS Finance trên thị trường và trong mắt khách hàng. Sự phát triển vượt bậc và ngày càng mạnh mẽ về cả lượng và chất của đội ngũ nhân sự KS Finance diễn ra ngay trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Để có được thành công đó, ban lãnh đạo công ty đã có những chỉ đạo quyết liệt, sáng suốt cùng với những cố gắng vượt bậc của toàn thể cán bộ nhân viên KS Finance đã xuất sắc vượt qua thách thức cùng số lượng nhân sự tăng trưởng thần tốc vào quý 2 và quý 4 năm 2021. Nắm bắt lợi thế đó, KS Finance đã trưởng thành mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2022 khi thu hút được gần 2.000 nhân sự gia nhập vào hệ thống, nâng tổng số nhân sự lên hơn 3.000 người. Từng con người là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên tập thể KS Finance kiên trung, bản lĩnh như ngày hôm nay. KS Finance xác định à, nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi và với mong muốn các cán bộ công nhân viên là một mảnh ghép để đưa công ty lớn mạnh và phát triển và với sự quyết tâm và đoàn kết hiện có sẽ là cơ sở vững chắc để các fan Finance cùng nhau đạt những mốc son mới và chinh phục những thành tựu mới trong sự nghiệp. Nghĩ khác biệt, tạo cách biệt. Có những thành công xuất phát từ quyết tâm tạo nên sự khác biệt, có những thành tựu được nuôi dưỡng bằng tinh thần trách nhiệm, có những dấu ấn định hình bằng năng lực vượt trội và có những bứt phá được thôi thúc bởi khát khao chinh phục phá vỡ những giới hạn. Với phương châm nói thực, làm thực, tạo nên giá trị thực KS Finance tiên phong mang đến hệ thống giải pháp đầu tư 4.0 đột phá, khởi tạo vị thế dẫn đầu của một tổ chức tài chính toàn cầu, cùng sứ mệnh nắm giữ vai trò định hình và thúc đẩy tương lai ngành tài chính quốc gia, khởi nguồn cho những vận hội giao thương quốc tế, xây dựng các định chế quản lý đồng hành cùng chính phủ, tạo tiền đề để thu hút nhà đầu tư quốc tế, góp phần đưa Việt Nam vững vàng trở thành quốc gia lớn mạnh về nền kinh tế, phát triển cường thịnh và vững bền. KS Finance, chuyên cục thị trường đầu tư tài chính toàn cầu bằng trí tuệ và sức mạnh công nghệ.